Hello, xin chào quý vị và các bạn. 5 bước để chúng ta lựa chọn một cổ phiếu thành công, đó là những bước nào? À, tại sao chúng ta lại cần phải lựa chọn những cổ phiếu để chúng ta mới thành công được? À, tại sao chúng ta lại phải có kế hoạch trước khi chúng ta mua cổ phiếu? Và rất nhiều người khi mà tham gia đầu tư cổ phiếu thì phần lớn chúng ta không có kế hoạch tham gia mua cổ phiếu, không biết thời điểm nào chính xác chúng ta mua vào hoặc là sau khi mua vào chúng ta không không nắm được là khi nào chúng ta chốt lợi nhuận là đặc biệt là khi nào chúng ta cắt lót khi cổ phiếu vi phạm vậy những người đầu tư mà thất bại là những người mà họ không có kế hoạch đầu tư họ thông thường là nghe theo mách nước của người khác hoặc là họ có thể vào những cái thông tin rút kín những cái rút hở những cái rút mà à, được rất nhiều các chuyên gia phím hàng và khi họ mua thì họ không biết chắc cổ phiếu đó có khả năng thành công hay không nên đấy là một lý do dẫn đến rất nhiều người bị thua lỗ trong chiến lược đầu tư vậy những nhà đầu tư thành công thì thông thường họ có kế hoạch rất cụ thể rất rõ ràng đó là khi nào họ tham gia mua cổ phiếu những điều kiện gì ạ những điều kiện như thế nào họ mới mua và sau khi mua xong thì họ đưa ra luôn cái nguyên tắc là khi nào cắt lót tức là khi nào chúng ta gọi là bảo toàn vốn nếu mà cổ phiếu vi phạm à, và tiếp theo đó là họ đưa ra cái thời điểm họ chốt lời đây là những cái uh, cách để nhà đầu tư hay là những nhà đầu tư thành công những chúng ta gọi là những bậc thầy những phù thủy chứng khoán đầu tư họ luôn luôn áp dụng chiến lược này một cách đơn giản và sau đây Dũng sẽ giúp chúng ta chia sẻ cái năm bước để chúng ta xác định được một cái cổ phiếu thành công trước khi chúng ta giao dịch vào thị trường ok các bạn nếu thực sự là thấy là năm bước này mà rất là hay đúng không thì chúng ta hãy theo dõi hết cái buổi chia sẻ hôm nay tại vì chúng ta cần phải theo dõi chúng ta mới nắm rõ được à, thông thường thì chúng ta xem một nửa thì khi mà cổ phiếu mà chúng ta bước vào một giai đoạn hoặc chu kỳ thì chúng ta sẽ bỏ qua rất là nhanh và đây là một trong những bí quyết của các phù thủy các chuyên gia các bậc thầy chứng khoán họ luôn làm giúp họ có cái lợi nhuận tăng rất là mạnh trong một thời gian ngắn và đặc biệt là duy trì tỷ lệ gì ạ à, lợi nhuận trên rủi ro ở mức cực kỳ thấp đây là cách mà à, nếu chúng ta muốn thực sự thay đổi phương pháp đầu tư của mình thì chúng ta nên nhớ bước đầu tiên là bước số 1 đó là chúng ta cần lọc cổ phiếu bởi vì thực sự là khi mà chúng ta đi bất cứ đâu thì chúng ta cần phải có kế hoạch đúng không ạ nếu không có kế hoạch thì làm sao mà chúng ta có đủ trang bị đúng không giả sử bây giờ chúng ta đi du lịch thì chúng ta cần phải uh, chuẩn bị kế hoạch là chúng ta đi bằng phương tiện gì đúng không chúng ta cần phải uh, chuẩn bị quần áo chúng ta cần chuẩn bị tiền chúng ta cần rất nhiều thứ để chúng ta chuẩn bị trong mấy chuyến chuyến đi du lịch đó uh, tuy nhiên thì việc mà chúng ta không có chuẩn bị thì rõ ràng có thể đến đấy uh, chúng ta mua bán hoặc là thậm chí là không có những cái đồ mà chúng ta có dẫn đến một tình trạng là chúng ta có thể bỏ lỡ chuyến du lịch nếu mà chúng ta không có xe đúng không thì trong lọc cổ phiếu chúng ta cũng tương tự như vậy nếu bạn muốn mua được cổ phiếu mà có cái độ an toàn cao và khả năng thành công và có lợi nhuận lớn thì bạn cần phải lọc cổ phiếu trước khi mà chúng ta giao dịch thì thông thường Dũng hay lọc cổ phiếu vào cuối cuối tuần tức là sau khi mà cuối tuần Dũng lọc và giữa tuần Dũng lọc một lần và phần lớn các nhà đầu tư như là Mac Mini thì Dũng cũng thấy là ông lọc thường xuyên luôn gần như ngày nào ông lọc và cái việc mà lọc cổ phiếu để giúp chúng ta nhận diện xem là cái nhóm cổ phiếu nào vẫn còn nằm trong dòng danh mục chúng ta theo dõi cái nhóm cổ phiếu nào không nằm trong danh mục chúng ta theo dõi nữa đây là cái bước đầu tiên để chúng ta tìm kiếm những cái, à, cái hạt kim cương đúng không ạ hay là những cái à, vàng tức là chúng ta thấy là trong cái mỏ vàng thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải lọc trước á sau đó thì chúng ta mới đi bước thứ hai đó là chúng ta xác định những cái cổ phiếu đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn đúng không chúng ta cần phải biết rằng là có những cổ phiếu thì chúng ta đầu tư ngắn hạn có những cổ phiếu mà chúng ta đầu tư ngắn hạn dài hạn những cổ phiếu ngắn hạn thì có những điều kiện gì để chúng ta đầu tư ngắn hạn đấy không ạ bởi vì khi cái bước mà chúng ta bước được trên đó chúng ta lọc thì chúng ta cần phải biết rằng là những cái cổ phiếu đó nó phải đáp được cái tiêu chí phù hợp với tính cách con người chúng ta đúng không nên chính vì vậy thì trước khi mà chúng ta sang bước thứ hai là này thì mọi người đều phải cần phải có một cái hệ thống phương pháp đầu tư của mình đúng không ạ với Dũng thì Dũng sử dụng hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng nếu các bạn có thể đọc cuốn sách của Mac Mini đây là những cuốn sách mới nhất đó là phù thủy sàn chứng khoán hoặc là đầu tư như một nhà vô địch hoặc là trước đó thì các bạn có thể đọc những cuốn sách của William O'Neill như là làm giàu từ chứng khoán hoặc là một cuốn sách của Fisher đó là cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường thì bạn hiểu thế nào là những cổ phiếu tăng trưởng thì trong cái chương trình này Dũng có có thể gợi ý các bạn để các bạn thực sự muốn quan tâm thì các bạn có thể đọc những cuốn sách như vậy các bạn hiểu rõ được thế nào là cổ phiếu tăng trưởng sau khi các bạn nắm rõ được cái hệ thống phương pháp của mình rồi đúng không các bạn lọc ra ra được rồi thì các bạn cần phải xác định cái xu hướng của cổ phiếu nếu chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta sẽ cổ phiếu nó đáp ứng được tiêu chí như nào chúng ta cần phải lọc ra nếu chúng ta đầu tư chung và dài hạn thì chúng ta cần phải đáp ứng được tiêu chí nào chẳng hạn với cổ phiếu đầu tư chung và dài hạn thì Dũng luôn luôn sử dụng các đường trung bình động đó là SMA 200 150 50 và 20 để xác định cái chu kỳ cái xu hướng cổ phiếu trong cái giai đoạn mà Dũng quan tâm xem nó đang ở đâu lúc đó Dũng mới đưa cổ phiếu đó có xem là mình có đầu tư hay không hay là nó đã qua quá cái điểm mua của mình hoặc là lúc đó cổ phiếu nó quá cao hoặc quá thấp mình không thể tham gia khi mà nó không đáp ứng được tiêu chí của mình đấy là cái bước số 2 chúng ta cần phải nắm rõ được nên bạn nhớ là trước khi đi đầu tư các bạn phải biết rằng đầu tư ngắn hạn hay là dài hạn giả sử như là với những cổ phiếu như Hòa Phát thì bạn không thể đầu tư ngắn hạn được bởi vì cổ phiếu nó sẽ sóng thì nó ngắn ở giai đoạn này nên chính vì vậy thì bạn đầu tư ngắn hạn thì thông thường chúng ta sẽ thấy rằng là không được bao nhiêu lợi nhuận nhưng có những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó mang tính đầu cơ cao mà chúng ta đầu tư dài hạn thì có thể nó lên cũng ba bốn phần trăm nó giảm ngay và lúc đó chúng ta làm sao chúng ta lại mất phần lợi nhuận hoặc là lao động rất lớn và chúng ta bị rủi ro chúng ta bị thua lỗ nên cổ phiếu mang tính đầu cơ cao thì thường nó sẽ dao động rất lớn và chúng ta cần phải có gì ạ à? có cái cách để giảm thiểu rủi ro giảm thiểu rủi ro chứ chúng ta gọi là phòng thủ á à, tốt hơn so với cổ phiếu khác thì những cái này chúng ta sẽ có những video cụ thể sau thì các bạn nắm được cái cái cốt lõi của một cái hệ thống một cái phương pháp để các bạn nắm rõ được và bước số 3 là các bạn phải đi tìm những cái cổ phiếu có nền tảng cơ bản nền tảng cơ bản ở đây các bạn đơn giản hiểu như này nè. thông thường thì Dũng nghe rất nhiều các bạn phân tích về cổ phiếu cơ bản phân tích về báo cáo tài chính phân tích về rất nhiều các yếu tố khác nhau à, tuy nhiên thì trong cổ phiếu thì chúng ta có hai dạng dạng thứ nhất là những cái cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu sản phẩm mới công nghệ mới và những sản cổ phiếu đó như chúng ta đang thấy có hòa phát đúng không đấy là cổ phiếu đó ở hòa phát hoặc là chúng ta có techcombank hoặc là tiên phong bank đặc biệt là tiên phong bank có công nghệ mới và đây cũng là một trong những cổ phiếu có thể tiềm năng trong giai đoạn tới à, tuy nhiên thì cái điều mà dũng muốn nói ở đây cái vấn đề chất xúc tác ở đây đó là những cái gì ban lãnh đạo có những điều gì mới không ạ sản phẩm mới có thể thay thế như thế nào đó là những cái điều mà chúng ta cần để tạo ra cái chất xúc tác như trong thời gian tới sẽ ra sao đặc biệt là có thể là uh, thay đổi ban quản trị giống như là vừa rồi chúng ta thấy rằng là Vinamilk vào thâu tóm cổ phiếu gì ạ GTN đúng không của uh, Sữa Mộc Châu thì đó là uh, lãnh đạo mới thì thông thường khi mà có lãnh đạo mới thì cổ phiếu có thể là tiềm năng rất là à, tốt trong xu hướng tới hoặc là chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu PHR PHR là cổ phiếu mà chúng ta thấy là cổ phiếu tăng trưởng năm 2019 khi mà cổ phiếu đó nếu mà chúng ta chỉ xét về thuần túy về ngành cao su thôi thì rõ ràng ngành cao su nó không có sự tăng trưởng tuy nhiên nếu mà chúng ta xét về phía sâu cốt lõi bên trong thì rõ ràng là cổ phiếu đó nó đang được hưởng lợi khi mà nó bán hết toàn bộ đất cao su đi đúng không để chuyển sang khu xây dựng công nghiệp nên nếu chúng ta dựa vào kết quả kinh doanh dựa vào kết quả lợi nhuận và chúng ta không hiểu rõ được cái cốt bên trong thì chúng ta sẽ bỏ qua những cổ phiếu tăng trưởng giống như là PSR khi mà cổ phiếu tăng rất là mạnh rồi thì cổ phiếu chúng ta sẽ làm sao dẫn đến là chúng ta không mua được và dẫn đến chúng ta thấy rằng là chúng ta mất một khoản lợi nhuận rất là lớn ở Mỹ thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu gọi là cổ phiếu ngành dược á thông thường khi mà cổ phiếu được phát minh ra những cái à, giả sử như là thuốc uh, uh, vaccine hoặc là một cái loại thuốc nào đó cực kỳ tốt thay giữa S uh, để ấy trả đấy thì chúng ta thấy là cổ phiếu tăng rất là mạnh nên thường thì cổ phiếu bao giờ chạy trước 6 tháng nên vấn đề ở đây khi mà chúng ta nhìn vào cái cổ phiếu cơ bản cổ phiếu thì thay vì chúng ta tập trung chỉ tập trung vào gì ạ chỉ tập trung vào những cái kết quả con số thì chúng ta cần phải nhìn thêm một góc nhìn khác đó là những cái chất xúc tác để giúp cho cổ phiếu có thể tăng mạnh hơn và tiếp theo đó là các bạn cần phải nắm rõ đó là bước 4 ạ đó là sau khi mà chúng ta thấy chất xúc tác rồi thì chúng ta cần phải làm gì nữa đúng không ạ chúng ta cần phải biết là dòng tiền lớn có tham gia hay không bởi vì nhiều lúc chúng ta thấy rằng là chúng ta lọc cổ phiếu cũng thấy là nó cũng đáp ứng được một số tiêu chí rồi ạ nó chúng ta thấy rằng là cũng có được xu hướng cũng biết là đầu tư ngắn hạn rồi à, chúng ta cũng nhìn thấy chất xúc tác rồi tuy nhiên thì trong quá trình tích lũy chúng ta thấy là nó không đạt những cái nền giá ổn định những nền giá ổn định cái nền giá này nó cực kỳ quan trọng khi mà được phỏng vấn tất cả những cái thiên tài chứng khoán những người mà kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán và chúng ta gọi là những bậc thầy hay là nếu mà nói một cách uh, uh, hơi một hơi quá một chút đó là những phù thủy chứng khoán thì họ có một cái tiêu chí đó là họ mua những cổ phiếu có những nền giá ổn định à, những cái nền giá ổn định hay là những cái mẫu hình mà Dũng hay nói các bạn đó là những cái mẫu hình họ biết trước được cái mẫu hình đó nó luôn luôn lặp đi lặp lại giả sử những mô hình tách tay cầm đến ở Việt Nam bây giờ thì nó không có nhiều cái mô hình như vậy hay là mô hình nền trên nền mẫu hình mà Dũng thỉnh thoảng vẫn chia sẻ với quý vị các bạn thì những cái mô hình đó là những cái yếu tố cho chúng ta biết là có dòng tiền tổ chức tham gia vào hay không khi mà chúng ta quan sát chúng ta theo dõi và nắm rõ được cái quy luật của những mô hình như vậy thì lúc này là lúc mà chúng ta bắt đầu chuẩn bị tức là bước sang bước thứ năm đó là chuẩn bị kế hoạch lên tàu thông thường khi mà kế hoạch mà lên tàu là lúc mà cổ phiếu có thể trong một hai ngày à, có thể chạy là chúng ta có thể biết trước được ạ à. à, thông thường chúng ta biết biết trước cổ phiếu có thể một hai ngày chạy thay vì chúng ta mua cổ phiếu đợi khoảng độ 3 sao tháng 6 tháng thậm chí một năm cổ phiếu không lên khi mà chúng ta bán ra thì nó lên mạnh thì với một cái hệ thống phương pháp mà Dũng chia sẻ này thì các bạn có thể biết trước cổ phiếu khi nào cổ phiếu lên và bây giờ Dũng sẽ chia sẻ chúng ta cách để chúng ta ứng dụng đúng không ứng dụng vào xem thực tế nó diễn ra như thế nào ở trước hết chúng ta sẽ nói một cái ví dụ về quá khứ năm 2020 à, xin lỗi 19 ạ ở giai đoạn này thì lúc mà thị trường giảm rất là sâu ạ giảm rất là sâu thì có một dũng có một nguyên tắc là trong thị trường giảm sâu như này chưa đang trong xu hướng giảm thì nếu mình muốn là một trong những nhà đầu tư vượt trội so với tất cả những nhà đầu tư khác thì mình phải là một trong những người có sự khác biệt nên chính vì vậy thì những cái siêu cổ phiếu bao giờ nó cũng xuất hiện đi ngược với so với gợi thị, thị trường chung nên chính vì vậy thì chúng ta cần phải có cách để tìm kiếm những siêu cổ phiếu đầu tiên chúng ta sẽ về góc độ nào đó thì trong cái bộ lọc trong cái tiêu chí của Dũng thì à, Dũng luôn luôn tìm những cổ phiếu nó đang đi ngược thị trường chung đấy là tiêu chí của Dũng hoặc là thị trường chung giảm mạnh cổ phiếu giảm đó, các bạn nhớ nhá đấy là những tiêu chí đầu tiên để nằm trong cái bộ lọc của Dũng sau khi nằm trong bộ lọc thì Dũng bắt đầu tiếp theo đó là xem ở xu hướng cổ phiếu đó nó như thế nào chẳng hạn chúng ta xem xu hướng của nó trong đoạn này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là giá của nó giả sử chúng ta đang tính ở đoạn này đi ạ đây thị trường đang rất xấu đang tính đoạn này đi ạ thì rõ ràng là giá của nó đang gì ạ nằm trên các đường trung bình động 50 đúng không ạ 150 và 200 đây là những cái giá của nó và những cái đường này nó đang có xu hướng dốc lên đây là về góc độ nào đó thì Dũng đang thấy là một xu hướng dốc lên rất là tuyệt vời à, thực tế trong ngắn hạn thì những cái đoạn này Dũng đã có thể tham gia mua rồi bởi vì với các điều kiện này thì đây là một cái mô hình vai đầu vai với Dũng đây là một cái mô hình vai đầu vai và đây là những cái điểm mà Dũng tham gia với cổ phiếu đầu tư ngắn hạn sau khi ngắn hạn thì cổ phiếu này nó không tăng mạnh ngay và nó tiếp tục tích lũy và tiếp tục uh, Dũng lại quan sát khi mà quan sát thì thấy là thị trường chung giảm rất mạnh cổ phiếu không giảm và đặc biệt là những cái phiên tăng khối lượng lớn tức là chúng ta nhìn là khối lượng rất lớn ở đây và những cái đợt giảm thì chúng ta thấy rằng là nó không giảm sâu và nó tiếp tục tăng với khối lượng lớn và giảm thì khối lượng ít đi chứng tỏ là cổ phiếu này đang được một cái tổ chức hay một nhóm nào tích lũy và với cái phương pháp mà các bạn hiểu rõ thì đây nó chính là một cái nền và tạo trên một cái nền trên cái nền này thì giai đoạn đầu tiên nó sẽ dao động rất là mạnh sau đó chúng ta thấy là nó sẽ siết chặt lại với khối lượng thấp tức là cái khối lượng nhỏ giọt chúng ta gọi là nhỏ giọt với việc thị trường vẫn đang xuống xuống mà cổ phiếu chúng ta vẫn đang trong xu hướng mà tích lũy trong một trend lên thì lúc này là Dũng quan tâm đặc biệt bởi vì lúc này nó đã đáp ứng được tiêu chí về xu hướng là một cái thứ hai là cổ phiếu này thì trong quá trình quan sát vào năm 2019 thì ờ, Dũng có nghiên cứu và Dũng hỏi một bạn thì bạn bảo là cổ phiếu này không đáp ứng được tiêu chí về các bạn nhưng sau đó thì xét về một cái nền tảng đó là cổ phiếu này chuyển toàn bộ cái đất cao su ờ, vào đất uh, xây dựng uh, công nghiệp thì đây là một cái nền tảng để cho Dũng tự tin rằng là đây chính là chất xúc tác để giúp cổ phiếu này có thể gia tăng mạnh hơn à, tuy nhiên thì khi mà Dũng nhìn thấy vấn đề à, chất xúc tác như vậy thì cái việc mà Dũng đưa ra khuyến nghị các bạn có thể xem lại khuyến nghị trong cái video của những cái này tại vì đây là những video có sự khuyến nghị vào cái thời điểm năm 2019 chứ không phải bây giờ nó chạy rồi Dũng mới nói thì sau đó thì đây là những cái điểm mà Dũng tham gia vào à, và tiếp tục như vậy thì các bạn biết rằng là việc vì sao Dũng lại tham gia vùng này bởi bởi vì đây là một cái nền và khi một cái nền này có một cái điểm trước khi tăng thì bao giờ nó cũng cần một cái gì ạ à? cái sự biến động hẹp cạn kiệt về khối lượng thì tín hiệu này là tín hiệu mua có độ an toàn cao nhất thì sau khi mua ở đây thì chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái tín hiệu gọi là cắt lót đúng không nếu giả sử với cái trường hợp ở đây thì dũng cắt lót khoảng bao nhiêu ba bốn phần trăm nếu mà bốn phần trăm với số lượng mà ờ, giả sử đây dũng mua 10.000 cổ phiếu thì bán 4% ở đây và khi cổ phiếu giảm 40% thì Dũng bán 30% và tiếp tục giảm 6% thì bán tiếp tục ờ, 30% nữa và bán nốt số còn lại khi mà cổ phiếu giảm bao nhiêu giảm 8% đây là cái cách thức mà Dũng luôn luôn duy trì lợi nhuận trên ờ, cái lợi cái, cái tăng cổ phiếu luôn luôn ở mức ổn định rất là cao và tiếp theo thì có thể tham gia ở vùng này và đây là cách mà Dũng tham gia trong cái việc lựa chọn cổ phiếu hoặc là nếu chúng ai hiểu rõ thì đây là một mô hình nền trên nền